안녕하세요. 오늘 날 <laughs> 아이고 드디어 왔습니다. 아, 저희가 오늘 어디 왔다고? 아 네. 어. 요가 요가 바이 <laughs> 플라이. 그래서 오늘은 플라잉 요가를 하러 왔어요. 우리 하랑 비랑 같이 해서 왔습니다. 해봤어 이거? 공비 공비 이거. 찍어. 공비다. 네. 어, 지지. Ô, Ê, Ê, cẩn không thận đâu, nha đâu. cẩn thận nha cô giáo nói từ từ Đó thôi, chậm thôi. 음. 선생님 안녕하세요. 자오빈 신짜오. Xin chào. À, à, anh, anh 안녕하세요. 어 안녕 안녕하세요. 맞아요. 안녕하세요. ba chị cô gây cô giáo muốn anh thử cái này Ừ? chút xíu 나? nè cái này nè 나? Oppa nên ba thay quần áo thay quần áo đi không được. tại sao không được khó ừ, chút xíu thôi anh là cameraman mà anh có thể try you can try a little bit only a little bit uh, I don't know I don't know English <laughs> I don't anh know. thử anh thử tập anh I, thử I, I don't anh giả bộ chị ấy là anh thử nhưng mà anh giả bộ I don't understand <laughs> anh nhớ đây là thẳng của anh nhá không phải không phải đây là chỗ của anh xin mời anh ở đây ở ok ở đây à đây đây đây Oppa thay đồ đi Oppa. Oppa 아, 이 물도 Ba thay đồ 물로. lên đi thay đồ lên đi 뭐 뭐 thay đồ 뭐. đi hay ra Cởi ra, cởi ra. không cái này nè đó đi đi đi đi đi đi đi đi mà please 여, 여기서? 벗어? không ở toilet Ờ, toilet. Ở toilet. tại sao ở đây ủa ông ta muốn hỏi camera đây nè <laughs> chưa Không sao. không không người ta không muốn không anh, anh, anh đã biết tất cả mọi người không muốn à. muốn wow. uh, the, uh, good good good boy now become từ dưới lên giống như từ mình đó ừ. xíu hơi vừa nhẹ nhàng để thở hết ra bên ngoài qua hai cái mũi hít vào bằng mũi phình bụng lên vươn thẳng lưng thở ra hãy chậm chậm hóp sâu bụng lại và đẩy hết hơi qua hai cánh mũi hít vào phì bụng lên hai nhịp nữa hít vào phì bụng lên thở ra xẹp bụng xuống tay à, tay áp hai tay lên không namaste bắt đầu với tập à cười gì ừ, cái đây cái đây cái đây xoay ngược lại cho chị hỏi hai bạn hồi giờ mình có tập vẫn tập gym hoặc tập thể dục đều đúng không đảo ra phía sau đúng không rồi thở ra từ từ hạ cằm hạ tay xuống sau thở từ từ và hít vào trở về giữa hai vâng. tay xé căng sang hai bên hít vào lúc này mình tiếp tục ấn cái hông bên trái xuống này và bắt đầu này giải đưa ra sau kéo thẳng tay này hít vào đẩy ngược lên hướng lên ngước cằm nhìn lên thở co trở tay lên Rồi thở xoay ra sau Thẳng tay xoắn bạn mắt nhìn ra đây Thẳng tay trái luôn đấy em Vươn cao thở đẩy sang người về phía trước vươn dài đi bộ các ngón tay này để em nhấc chân đi về phía trước thở ngược lại hạ chán xuống dưới sàn giữ lại và hít thở đều thêm một chút nữa quạt tay phải về phía trước thở hả nhưng mà kiểu sao à, không có gì thôi ừ. người qua bên phải chồng hai chân lên với nhau tháo cái tay trái ra đặt lên hông giống như tư thế đàn tiên cá đó ơi tiếng gì thở ra hạ tay hạ chân xuống nào nhìn vào gương thì thở hạ tay hạ chân mình nhất cái mông bên phải lên quay qua đã thì chồng hai chân lên nhau hít sâu rồi thở hạ tay bên phải xuống ừ. khó khăn khó lắm cậu ba thử không rồi. anh muốn không không thử đi anh thử đi co gối trái xuống Vì... chân phải nhóm lắp trái khó khó không rồi hít lên thở hạ thở ra co gối ngồi vào rồi được chưa? <laughs> 오. 야. 오. ờ hơi thở ra nâng người lên <laughs> hai tay ra ngang 키, 키가 작아가지고. đúng rồi thở chùm gối trở về mở ngực thấp ai thở co gối về ngực cài cổ chân lên dây được không 오. cài lên ngửa đầu ngửa mặt nhìn lên Ờ ba hai một rồi về phía trước hít lên hai tay mình sẽ nắm thấp này nắm thấp ngang cái cặp quần của mình thôi bắt đầu mình sẽ co gối tách tách tách chân vòng ra và bắt đầu áp chân lên 거미인데 거미 스파이더. 스파이더맨. <laughs> quay cho mình gập bụng lên mắt nhìn rối tay nắm dây hay ạ hay ạ mắt nhìn rối tay nắm dây đó rồi bắt đầu mình tháo chân ra ok mình thư giãn lắc qua lắc lại ok được ok không? ok được okay. được được được được à, không phải hai người được được được anh làm đi một ba chút xíu nữa là anh làm với nha à, chút xíu nữa là tới được anh một hai ba nè làm từ mười một rồi em làm trước đi <laughs> Mông mình Ủa, mông mình Lùi Nào, hai trỏ tay luồn vào trong dây Rồi, ngồi chút chút thôi Rồi, ok rồi đó Ai bảo cái tội mặc quần đùi <laughs> Hôm qua chị nhớ là chỉ có dặn em Rồi, em nắm lên dây đi Như vậy hả Ờ, cái nắm gom hết cái dây này, nắm nắm cho chị nắm này Bây giờ em lùi về phía trước một chút bằng cách đạp xuống chân giống như đạp vịt ấy Đạp đạp để cho cái dây nó lùi về Chưa <laughs> hiểu Tách rộng hai chân rộng ra nào Mở rộng, duỗi thẳng, duỗi thẳng, sạc rộng ra, sạc rộng hai chân thôi rồi, hay là chân chạm vào với nhau ờ. Rồi, thả tay ra nào à, Không phải lo lắng, thả tay ra Thả tay ra Thả tay để Không sao, không sao Không sao hết, thả tay chắp trước ngực, hai tay chắp trước ngực Trước ngực, trước ngực Thả lỏng ra, Rồi, bắt đầu thân thế này, mắt nhìn rốn tay nắm dây ta nhìn vào bụng nhìn vào bụng thì mới thấy cái dây nhìn nhá nắm rồi rồi tháo chân rồi rồi rồi đeo ba lô are you okay are you okay không sao em chỉ sợ không chứ xuống rồi xuống à, ờ, đeo ba lô đeo ba lô đeo ba lô thả lỏng tay xuống ừ ở đâu ở đâu không cái đấy là em bị hết hồn <laughs> sao sao sao thì tới được chị đó mơ soạt rộng và thẳng chân soạt rộng bánh rộng nữa ra rộng nữa ra em ơi rộng ra ừ móc chân lên rồi hai bàn chân chạm vào nhau nào rồi từ từ hạ cổ chân xuống và mở gối mở gối mở gối rồi hai tay chắp trước ngực thả lỏng thả lỏng mở gối nữa đi 이야, rồi 소질이 있어. rồi 오. rồi đeo ba lô Anh xạo, anh xạo chị, anh nói vậy đó 이게 Ba à Ờ, đưa cái này đây nè Đó 안 돼. 이거. cho hand nhá Không, không được, không được Huh? Your hand like, like this. Slowly sit on the... Oh my god! Okay. <laughs> okay. Are you okay? Now, yes. Okay, the same. In front of the chest. In front of the chest. Yes. Open. Yes. Oh. That's very good. Oh. How do you feel? Not bad. Not bad. <laughs> okay. Quay phim không được bấm. 1 내가 이 정도야. 내가, 내가 이 정도라고. <laughs> Chống mặt anh nghĩ chắc là sẽ bị chống mặt. 내가 이 정도라고. You drink wine. Một ba uống bia hả? Yesterday It's okay. broken. Okay. How many drink? đi này đi từ từ thôi trượt theo cái cọng dây mà cái gì bàn chân dựa vào trong dây từ từ bình tĩnh giữ được nữa không cứ nắm chặt nha hít thở đều cứ dựa vào dây tập trung hơi hít thở thả lỏng ngồi lên thấy không ồ rồi đeo ba lô đi cho đỡ bị đau ấy ấn tay ở ờ, ừ, nhóm gót lên ngồi nhẹ nhẹ vào rồi cứ ngồi được vào được có muốn xuống tóc như này không sao cũng được chị nào nâng cái đầu lên rồi bắt đầu co gối lại đi quay lại rồi dựa hai bàn chân dựa vào rồi siết bụng lại rồi siết bụng lại là sao Ooh giữ nguyên dựa chân vào dây ý thức rửa cái chân cứ rửa chân chặt vào dây cứ dựa lại cứ lên xuống rồi nâng đầu lên và lên ồ <laughs> ồ sao một điểm ồ đừng đừng đừng đừng không sao không sao sao sao <laughs> sao sao sao sao sao 괜찮아요. <laughs> em là stronger mà oppa. <laughs> 아, 알았어, 알았다고. Hạ lưng nằm xuống rồi chị đặt cái bàn chân lên dây để làm gì? Chị nhỏ ảnh người ra. Vậy vậy thôi hả chị? Ừ. Vậy thôi đó. 오, được không? Ờ, ba cũng vậy thích nè. Không phải. Thở lắc vai trái thở thôi. lắc qua lắc lại. 야, 이거 재밌다, 야. 야, 이거 재밌다. ngồi về, rồi thở mình thấp một cuộn lên càng sát mình được một chút đẩy lưng ra sau một chút cuộn lưng tròn lên đây đúng rồi càng về được. và thở thấp bụng cuộn lên thu ra sau ừ đúng rồi đẩy cái mông cao lên đẩy cái mông cao lên các cái chân khỏi sàn em em phải búng cái chân khỏi sàn ừ ờ 다음은 너 차례야, 싸워, em. Chị xem. Ôi, sắp rồi. Sắp rồi. Hai lần nữa, chút đỉnh đầu xuống, chút đỉnh đầu xuống, nhảy mạnh lên. Tay nắm chặt, nhảy mạnh. Rõ rồi thì em em được. em phải làm được 이미 했어. 팔은 이미 했어. Này lên đây, Thế em tựa vào đây, em nhô cái mông lên cao. 어, 자 버려 버리 버리 버리 버리 버리 버리 버리 버리 버리 버리 버리 일어나 웨이크업 웨이크업 얘 자고 있어 와 일어나 일어나 일어나 빨리 자 끝났습니다 어땠어요? 나와 폴텐스 컵 깨나이 컵 nhưng mà frozen đau hơn cái này đau chút xíu à, cái này đau chút xíu hả? Nên... chị không đau à? không Em sao đâu Không đau hả? Dạ, bình thường Bình thường Ồ 찌는 잘하잖아 어디 보니? 알았어 가자 가자 가자 네 음... chúng ta đi về thôi 지금 저희 사무실로 가는 중인데요 아 그래 택시 타고 가다가 저 이렇게 차가 30분 동안 움직이질 않아서 저 이렇게 걸어가고 있어요 아우, 뭐 언젠가는 이 도로가 풀리겠죠 근데 30분 동안 이 도로가 움직이질 않으니까 저희로서는 어쩔 수 없는 선택입니다 일단 안전하게 가도록 하겠습니다 여러분 다음 영상에서 뵙겠습니다